Đó là thầy vào phần thứ nhất, đó là cách đánh số thứ tự các nguyên tử carbon trên vòng benzen. Khi chúng ta đánh số thì sẽ bắt đầu từ nguyên tử carbon có nhóm thế, lưu ý này là có nhóm thế. Cũng có thể đánh số cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Đều được. Nhưng bắt buộc tổng các chữ số tại nguyên tử carbon có nhóm thế phải nhỏ nhất. Tổng các chữ số tại nguyên tử carbon có nhóm thế phải nhỏ nhất. Nên nhớ là phải nhỏ nhất cho thầy. Đấy. Thầy có thể minh họa như sau. Đây là các nhóm thế có sản. X, Y, Z là các nhóm thế có sản. Chúng ta có thể đánh số theo cách thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cũng có thể đánh số theo cách số thứ hai đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và đương nhiên cũng có thể đánh số theo cách số thứ ba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy, trong ba cách đánh số này, cách đánh số nào là cách đánh số sẽ chính xác và đúng? Ta lưu ý, đó là bắt buộc tổng các chữ số tại nguyên tử carbon có nhóm thế phải nhỏ nhất Vậy với cách đánh số thứ nhất, chúng ta sẽ có được tổng các chữ số tại nguyên tử carbon có nhóm thế là 1, là 2, là 4, cộng lại sẽ là bằng 7. Cách đánh số thứ hai, cộng lại sẽ là bằng 2 cộng 1 cộng 5 bằng 8. Và đương nhiên, cách đánh số thứ ba đó là 4 cộng 5 cộng 1 bằng 10. Vậy thì cách đánh số thứ nhất này sẽ là cách đánh số đúng và hai cách đánh số thứ hai và thứ ba này sẽ là cách đánh số sai các em rất lưu ý cho thầy điểm này đây là điểm mấu chốt nhất để chúng ta có thể gọi tên hợp chất hữu cơ tôm một cách chính xác nhất đó chính là phải đánh số các nguyên tử carbon trên vòng benzen thật chính xác rất rất lưu ý cho thầy thầy có thể lấy ví dụ như sau ta vẫn phải nhớ đây là cách đánh số chuẩn Đây thầy mang sang bên này để các em có thể hiểu sâu ví dụ như cái này thì đặt gọi tên của nó là gì đánh số của nó như thế nào ta đánh số bắt đầu từ nguyên tử carbon có nhóm thế 1 2 vậy ở vị trí số 2 là vị trí chứa nhóm nitro vậy ta sẽ đặt gọi tên của nó là hai nitro